xin mến chào quý vị và các bạn à, Rất vui được gặp lại à, quý vị trong cái video à, ngày hôm nay Thì à, hôm nay em đang có mặt tại à, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương à, Để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái à, mảnh vườn cao su nha các bạn Một mảnh vườn cao su có diện tích là 1,3 hectare Và nằm trên cái mặt tiền đường đất này từ đây chúng ta đi ra phía trước là ra chỗ đường DT741 này, trường học này, ủy ban thì khoảng tầm 3 cây số nha quý vị. Khoảng tầm 3 cây số. Thì à, xung quanh của chúng ta đây là cao su. Từ đây mà chúng ta đi ra khu công nghiệp Tân Bình thì cũng khoảng tầm 6 à, cây số nha các bạn. 6 cây. Đó, mời quý vị à, xem xung quanh để chúng ta hình dung nó rõ hơn về cái miếng đất đối diện à, cái miếng đất của chúng ta miếng vườn chúng ta là cái vườn cao su à, già rồi cao su người ta đang cạo còn đây là chúng ta đi thẳng vào á, là sẽ vào cái gọi là suối hèm nhé suối hèm đường này à, nó cũng không được đẹp cho lắm ừ. thì à, em cũng à, quay mô tả cho thực tế có sao thì em sẽ nói y như vậy để cho quý vị chúng ta có nhu cầu dễ hình dung về sổ sách của giấy tờ của cái miếng vườn này thì đầy đủ nha quý vị đó. đây là cái uh, vườn của chúng ta Đó. hiện trạng trên đất là cao su nha cao su 3 năm tuổi Đó. đất rất là bằng luôn đất cao ráo bằng không có ngập nước à, tình trạng mà ngập nước theo quý vị à, miếng đất của chúng ta là từ bên đây đi thẳng vào bên trong á, là hơn 200 mét nha quý vị hơn 200 mét rất là dài luôn ở đây thì không phải là con đường nha các bạn đây là hai bên uh, chủ bên vườn điều và vườn cao su này chúng ta là mỗi bên là chừa ra hai mét rưỡi Đó. để làm con đường nhưng mà thực tế thì uh, trên sổ là không có phải con đường đó mà con đường này là có 50 50 mét mặt tiền khoảng 50 mét mặt tiền à, đường đất đây đó, à, em đi qua cái cọc mốc bên này cho quý vị xem này. cái ranh đất thì rất rõ ràng rồi cắm mốc đầy đủ đó đây miếng vườn của chúng ta rất là vuông vức luôn từ đây chúng ta đi thẳng vào bên trong là hơn 200 mét nha quý vị cây cao su đây cây thì ờ, mới được trồng lại khoảng 3 năm tuổi khá là đều đẹp thì ờ, quý vị nào mà có nhu cầu á thì à, em sẽ à, hỗ trợ cho quý vị về cái hướng dẫn về các cái thủ tục giấy tờ cũng như là hướng dẫn về bảo quản đất nha Báo cho quý vị thì à, giá của cái miếng đất này chủ đất đưa ra là 5 tỷ rưỡi một hecta nha quý vị 5 tỷ rưỡi một hecta Nếu mà quý vị nào mà chúng ta mua thì à, sẽ khi mà đo đạt trích lục á, mà diện tích bao nhiêu thì sẽ tính tiền bấy nhiêu ha giá là 5 tỷ rưỡi còn thương lượng nha quý vị còn thương lượng Bây giờ thì em sẽ đi qua bên kia bên cái uh, con đường mà hai bên tự uh, thỏa thuận á để cho quý vị xem thì uh, cái vườn nó cũng rất là dài đầu đó nó rất là dài nên mình cũng không thể đi hết được sẽ quay cho quý vị xem cái uh, bên hông này bên đây nó có cái vườn điều ở đây thì mình vườn chúng ta từ đây mà chúng ta đi ờ, Sài Gòn thì khoảng tầm ờ, gần 60 km nha quý vị gần 60 cây số ừ, đi thẳng vào bên trong luôn hơn 200 mét rồi à, một lần nữa à, xin giới thiệu cho quý vị một cái à, mảnh vườn cao su là 1,3 hecta ha, tại xã Phước Hòa huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương giá là 5 tỷ rưỡi một hecta có thương lượng quý vị nào có nhu cầu liên hệ vào số điện thoại ở phần mô tả nha và chi tiết của cái mảnh vườn em cũng để ở cái phần mô tả quý vị bấm vào phía bên dưới để xem rồi Xin chào và hẹn gặp lại à, quý vị và các bạn cho những cái video tiếp theo.